nên là về cái gì ờ, hay ờ. giải một lớp ờ, lỉ lên nhỉ ừ, giải lớp giải hay cái gì được nó không phải đâu anh giải chiếu trúc đó, cái trúc lên cho nó nặng nó đè cái này nó nhìn được chưa chiếu trúc ở nhà đầy rồi Ê, đặt lên cho nó nặng cho im đấy này này đừng có đặt mạnh thôi thì xong nó bắt buộc đâu phải đặt xuống như thế thôi ở thì giải một lớp chiếu trúc lên chiếu trúc à được rồi bây giờ anh giải còn bỏ nhưng mà sau anh đặt không bao dung rồi bật đứng đã lên trên mở nè hết dung thì kéo thì đặt vào xong rồi đấy chuẩn bị đưa vào nó dùng cái này được không dùng đổi cái này được không dùng đúng không sông hai ấy. sông hai bên nghe kìa cái kia lại đè gióng nhỉ ôi giỏi anh tí mạnh quá đó anh tí mạnh nghe nó không rung đúng không đè vào thế nào nào rồi nào rung đâu có gì vậy đâu chặt bây giờ lại rung chặt đầu rung <laughs> hai ờ, nghe một một được tí mạnh quá nhá sắp rồi